Hey yo, what's up các bạn đã trở lại với vlog của Trung Thì cũng rất là lâu rồi Trung mới làm lại cái video dạng mà unboxing cái hộp My Protein à, Thì cũng một khoảng thời gian cũng tương đối lâu á, cũng mấy tháng á Thì Trung mới làm lại cái video mà uh, mở cái thùng này ra Thì lần nào mở cái thùng này ra Trung cũng thấy vui á, cũng thấy rất là phấn khích khi mở cái thùng này Và quay video với mấy bạn Ok thì đợt này à, họ gửi cho Trung tổng cộng là một một hai ba và 4 5 sản phẩm tất cả thì uh, ok thì bây giờ chúng sẽ mở cái thùng này ra và chúng sẽ cho các bạn biết rằng uh, trong này sẽ đợt này chứa cái gì ha ok ok bịch đầu tiên cái sản phẩm đầu tiên có ở trong uh, thùng của Microteam đợt này đó là một bịch uh, bịch PC các bạn có thể thấy không đây là bịch PCAA đây là bịch PCA Peach and Mango Flavor thì đây là cái bịch PCA mà mùi uh, peach là mùi đào mango là mùi xoài thì cái này là trong cái đợt khoảng cái đợt lần thứ hai thứ ba gì đó uh, Trung đã có một cái bịch này rồi bịch nửa ký và Trung đã có review cho mấy bạn và cái mùa này của PCA này khá là dễ uống ha à, đây là một cái bịch PCA, thì PCA thì uh, thường là nó sẽ có hai loại một loại loại này loại này loại bình thường là loại uh, 211 có nghĩa là à, chúng ta sẽ có hai lucine một isoleucine và một valine ở trong đó thì nó cũng sẽ có một cái loại là 411 thì chung thấy trong này cũng có một cái loại 411 nhưng mà dạng khác à, thì nó sẽ cái thành phần leucine nó sẽ nhiều hơn leucine nó là quan trọng nhất trong cái loại BCA này ha ok ale đó là creatine các bạn có thể thấy đây là creatine monohydrate uh, and flavor có nghĩa là không có mùi thì cái loại không có mùi này cực kỳ rất là dễ dễ xài nhưng bạn không thể uống một một một một mình riêng nó được thì tôi nghĩ nó không mùi mà uống nó, nó rất là ghê à, nhất là BCA mà không mùi nha nó cực kỳ đắng luôn thì chúng nghĩ là mấy bạn không không nên uống nhưng mà cái này creatine thì chúng chưa uống cái loại flavor này bao giờ là không có mùi thì chúng nghĩ rằng không có mùi này nó sẽ phù hợp vô là khi chúng ta mà xài với lại whey protein là cái lúc mà chúng ta uh, cho protein sau tập và cho creatine vô nó sẽ giúp cho chúng ta là nó sẽ giảm và chúng cái protein protein synthesis chúng ta nó nó sẽ tốt hơn ha thì uh, nên là hấp thu tốt hơn thì cái này các bạn chúng sẽ trộn với lại protein sau tập uh, đó là creatine và các bạn có thể uống trước tập được với lại chung với lại uh, à, BCAA cũng được thì uh, nó sẽ giúp chúng ta chuyển đổi năng lượng uh, ATP để chúng ta sẽ có nhiều năng lượng hơn để chúng ta tập luyện ok thì đây là creatine đây là sản phẩm thứ hai theo sản phẩm thứ ba đó là một hũ BCAA một hũ BCAA đây là hũ BCAA đây là hũ BCA 411 thì tương tự như là uh, dạng bột thì đây là một dạng uh, đây là dạng bột ha còn đây là dạng uh, dạng viên nhưng mà nó là dạng 411 thì chúng lúc nãy là 4 4 leucine uh, một và uh, 4 leucine à, 4 leucine 1 valin một isoleucine ở trong này thì cái dạng này là dạng viên trong này chúng ta sẽ có 120 viên tất cả à, trong cái hũ lớn này là 120 viên ha và à, chúng ta sẽ uống 3 viên một ngày theo suggested use của nó là 3 viên một ngày à, thì chắc là sáng trưa chiều tôi nghĩ vậy và đó the, cái thành phần của nó cũng là 411 rồi ok thì đó là của BCA ok một bịch khác màu một bịch khác màu đây thì đây là bịch organic tree uh, organic chia seed thì đây là bịch hạt chia bạn có thể thấy đây là bịch hạt chia của my protein uh, thì uh, nghĩ rằng uh, cái bịch hạt chia này nó nó um, nó khá là ok đó tại vì hạt chia bây giờ cũng rất là nhiều loại hàng giả và hàng kiểu giống như là tại vì mấy hạt vú hàng chia các bạn có thể thấy nó giống như hạt é gì đó thành ra là uh, mấy bạn phải biết cách phân biệt tránh cái trường hợp chúng ta mua nhầm hạt é và chúng ta tưởng là hạt chia và và có một cái nữa là cái hạt chia bây giờ nếu mà là đủ tiền nha thì nó cũng sẽ bị một cái đó là có những cái loại mà hạt lép với lại là hạt ừ, phòng bình thường ví dụ nhung nghĩ đây là những cái loại mà họ chắc lọc ra còn có những cái loại họ hạt lép và nó bị gọi là bị sạn á thì dung nghĩ rằng là mấy bạn nên cẩn trọng trong cái việc mua hạt chia thì cái hạt chia nó là superfood rất là tốt cho cơ thể thanh lọc luôn rồi thì dung uống hạt chia vô á những cái lúc mà những cái mùa mà chúng ăn nhiều protein quá cơ thể nó bị nóng thì chúng uống chia xít vô nó bổ sung rất là nhiều những cái fat tốt là một thứ hai là cái fiber cái lượng fiber cái lượng chất xơ của nó cũng rất là cao luôn để chúng coi trong này cái lượng fiber của nó là tới tận 34 gram trong 100 gram uh, chia xít là cũng rất là nhiều 34 gram là tương đối ok đó thì uh, đây là chia ha uống vô nó sẽ thanh lọc cơ thể rất là tốt và ok sản phẩm cuối cùng của cái thùng này đó là không thể nào thiếu đó mấy bạn có thể biết được đó là cái gì đó là bịch whey by protein không thể nào chúng ta thiếu được bịch whey by protein trong bất kỳ một cái packet nào whey protein lúc nào cũng là sự gọi là lựa chọn đầu tiên của dùng hay các bạn thấy thì đây là bịch impact whey protein một ký với cái flavor là chocolate mint stevia flavor Vậy là chúng sẽ các bạn các bạn thấy được cái cái cái tựa không? Đây, nó nằm ở chỗ này. Đây là cái mùi thì chocolate mint là mùi sô cô la bạc hà và stevia stevia nghĩa là cái loại đường kiêng cái loại đường kiêng mà ít ngọt đó nó nó giống như là trong mấy cái bịch đường dành cho người tiểu đường á ăn kiêng thì thì đây thì đây là cái cái loại stevia đó um, thì cái mùi chocolate mint nói chung cũng đã uống qua một lần rồi và rất là dễ uống của My Protein nhưng mà nếu bạn nào mà thích mùi vị ngọt hơn một chút thì mấy bạn không nên mua stevia ha nhưng nếu bạn nào đang khách thì mấy bạn chung nghĩ rằng stevia là một lựa chọn rất là hoàn hảo với bạn tại vì nó sẽ cái lượng cái lượng carb cái lượng đường nó cái lượng sugar ở trong này nó sẽ rất là thấp uh, à, để chung coi uh, trong này một scoop của nó 25 gram thì chỉ có là uh, carb là chỉ có 1,5 gram carb thôi và cái lượng sugar là một uh, chưa đến 1 gram chưa đến 1 gram thì chung nghĩ rằng nó là rất là phù hợp với bạn nào đang cách stevia là cái loại đường uh, kiêng ok thì nó sẽ nhạt hơn cái loại whey protein bình thường một chút ok thì uh, đó là năm cái sản phẩm đây là năm cái sản phẩm uh, của đợt này whey protein uh, PCA uh, PCA dạng viên 411 và organic cheese seed và sau đó sẽ là creatine monohydrate thì đó là đợt này đây là cái thùng của MyProtein ha đây là thùng chính hãng của MyProtein các bạn có thể thấy có cái chữ The Food Group đây là cái công ty mà đang sở hữu MyProtein hiện tại chung update với mấy bạn một xíu ok sẽ update với bạn một xíu về cái vấn đề order thì chung nghĩ rằng hiện tại là chung vẫn chưa thể nào nói với mấy bạn chắc chắn rằng cái việc order về cái việc hải quan về cái việc ship nhưng mà riêng bản thân Chung là cái thùng này là Chung đã đang đã đang được Apple Team test cái việc mà gửi gửi hàng người Việt Nam như thế nào thì Chung là người nhận cái thùng hàng này thì Chung không gặp bất cứ một cái chướng ngại gì ngoài cái việc là chúng ta sẽ phải À, nhận email của bên cái vận chuyển là DSL thì chúng ta sẽ chỉ cần confirm là chúng ta chỉ cần xác nhận rằng là trong thùng đó có cái gì uh, như thế nào nhưng mà chung nghĩ rằng á chung cũng có đang bàn lại với lại myprotein về cái việc là à, chung cũng muốn mấy bạn là chỉ việc nhận chỉ việc mua hàng trả tiền và nhận hàng thôi không cần thông qua những cái thủ tục giống như là uh, trả lời email gì hết nhưng mà uh, thì đó vẫn là đang vẫn là một trong những cái bước cuối mà hiện tại myprotein đang Ờ, làm việc lại với bên ờ, vận chuyển thì Trung nghĩ rằng là sẽ có một cái video chính thức sau khi mà bên đó họ gọi là họ đưa ra những cái quyết định ờ, về cái việc đó và đưa ra những cái thông tin cần thiết để chúng đưa lên YouTube và để cho mấy bạn order một cách dễ dàng hơn với một cái sản phẩm gọi là mang từ bên được nhập khẩu chính thức từ bên UK là bên Anh về từ kho bên Manchester luôn thì chúng nghĩ không nhớ là kho nằm ở đâu nhưng mà for sure là nó sẽ nằm ở Anh và gửi từ Anh về uh, chứ không phải là những hàng trôi nổi như bây giờ rất là nhiều với như mấy bạn vừa biết được rồi là có một cái vụ fake MyProtein nhìn rất là tinh vi nhưng mà chúng ta có thể nhìn ra được thông qua cái chữ của MyProtein thì uh, đợt đó chung cũng có thông báo qua bên MyProtein thì họ cũng đã giải quyết cái vấn đề đó rồi thì hy vọng mấy bạn sáng suốt uh, trong cái việc mà mua hàng MyProtein ở Việt Nam uh, thì hy vọng là Trung sẽ thúc đẩy cũng như là đưa ra được cái thông tin sớm nhất về cái việc order trên web cho mấy bạn chung đựng cực kỳ, kỳ nhiều những cái câu hỏi ở trên YouTube, trên Facebook trong những cái inbox thì thật sự là uh, rất muốn trả lời mấy bạn nhưng vì chung không có thông tin cụ thể để chung đưa ra cho mấy bạn thành ra là chung sẽ phải đợi tới khi nào mà thông tin nó hoàn chỉnh nó cụ thể và nó 100% từ bên bên anh gửi về thì chung sẽ đưa lên trên YouTube cho mấy bạn Ok thì đây là cái video mà unboxing đã từ rất lâu rồi mà chúng ta chưa quay lên trên YouTube Thì hy vọng các bạn thích cái video này à, Nhớ like, share và subscribe cho Dung nha Peace